Xin chào các anh chị Nợ vay luôn là con dao hai lưỡi Nếu sử dụng tốt nó có thể nhân tài sản rất nhanh Nhưng nếu sử dụng không đúng thì nó có thể dìm chết doanh nghiệp Gần đây chúng ta thấy rằng các cái doanh nghiệp bất động sản như Novaland, Phát Đạt hay DG vì sử dụng nợ vay mà đã ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp Thậm chí giá cổ phiếu của doanh nghiệp giảm còn có chưa đến 10% Thì ở trong quá khứ cũng đã có rất nhiều các cái bài học thành vì nợ vay nhưng bại cũng vì nợ vay. Thì hôm nay chúng tôi xin chia sẻ hai cái trường hợp đã trên bờ vực phá sản. Đầu tiên đó là công ty Sông Đà Thăng Long chuyên kinh doanh lĩnh vực bất động sản. Thì doanh nghiệp này tận dụng cái vốn vay để có thể tăng trưởng và phát triển rất mạnh giai đoạn 2009 2010. Tuy nhiên, đến 2011 khi lãi suất tăng cao lên đến 20 25%, cộng với đó đó là bất động sản đóng băng thì doanh nghiệp này đã phải nếm trái đắng Tính đến quý 1 năm 2016, vay nợ của doanh nghiệp này ngắn hạn là 2.100 2.213 tỷ, vay nợ dài hạn 366 tỷ. Như vậy nó khoảng độ gần 2.600 tỷ, trong khi vốn chủ sở hữu đã âm 2.327 tỷ rồi. Thì nguyên nhân chết đến từ đó là vay nợ của cái công ty này trên mỗi cổ phiếu đã là 200.000 đồng rồi. Tức là một cái mức vay nợ quá lớn từ đó không thể chịu được áp lực từ lãi vay cũng như trả gốc vay khi cái thị trường khó khăn. Tiếp theo doanh nghiệp thứ hai chúng tôi muốn nói đến đó là à, công ty Hùng Vương chuyên về lĩnh vực thủy sản. Có thể nói đây là một ông vua thủy sản với cái vị thế hàng đầu cả lĩnh vực cá trà lẫn lĩnh vực tôm. Thì cái doanh nghiệp này đã sử dụng nợ vay một cách quá đà. Họ vay rất nhiều để đi thâu tóm hàng loạt các cái doanh nghiệp khác để nhằm mở rộng quy mô một cách nhanh chóng như là mua công ty thức ăn chăn nuôi Việt Thắng, mua công ty Sao Ta chuyên về sản xuất tôm. Thì đến quý 1 năm 2020 thì tổng tài sản doanh nghiệp này có 7.792 tỷ nhưng nợ phải trả đã lên đến 7.134 tỷ. Thì trong đó nợ vay giá ngắn hạn và dài hạn đã lên đến hơn 3.050 tỷ trong khi vốn chủ sở hữu chỉ còn có 658 tỷ thôi thì quả thực rất nguy hiểm và tính đến năm 2022 ấy, thì doanh nghiệp này có thể coi là âm vốn chủ sở hữu hay nói khác là phá sản rồi thì trên đây là những cái doanh nghiệp sử dụng rất rủi ro bởi vậy cho nên chúng ta hãy sử dụng nợ vay một cách hợp lý bằng cách tỷ lệ nợ vay tốt nhất nhỏ hơn 50% vốn chủ sở hữu. Thứ hai, vay tốt nhất là vay lưu động thôi, không nên vay dài hạn bởi vì dài hạn đầu tư rất rủi ro. Và thứ ba nữa là chỉ nên vay trong cái giới hạn cái năng lực mình có thể chi trả không nên tính đến những cái yếu tố gọi là chưa có trong tương lai.